ba bọn em ở trường đại học khoa nhân văn đến ạ à trường đại học khoa số nhân dân rất là một người đi um, trải nghiệm hay là đi uh, bọn em đi, đi, đi học môn du lịch ASEAN ạ à TV Hiện tại thì uh, Giang đang chạy trên con đường uh, lên uh, Mù Quang Trải và Sơn La sang Hà Giang Khu vực uh, mọi người đang nhìn thấy uh, này là khu vực uh, thuộc xã Gia Hội xã Gia Hội thì uh, cách nhà Giang 20 km Và con đường này là con đường quốc lộ 32 Thì hôm nay à, mấy anh em ra mà có thời gian là tiếp tục lên à, Hà Giang Để à, chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn Mong mọi người hãy đồng hành cùng à, Giang và Tem còn em Vĩ Thư Già và anh Sơn hiện tại là đang ở Hà Nội và em Vĩ Thư Già thì uh, sẽ lên Hà Giang trước Giang rồi còn anh Sơn thì chắc phải vài ngày nữa anh mới có thể lên được Đại Sơn đang ở dưới Hà Nội để có thể là ship hàng bán mật ong à, các à, đặc sản vùng à, Tây Bắc cho khách hàng cũng như là mọi người ấy và đang xin giới thiệu luôn là từ xã Gia Hội này mọi người chạy lên khoảng 20 km nữa thì mọi người sẽ đến xã Chú Lệ anh em đi trước Giang là hai anh em đang đi trước rồi chặng đường này anh em mình đi khá là dài luôn từ Hà Giang lên tận Hà Giang à, 500 km để à, mình đi xe máy này thì à, mọi người phải đi hết 11 tiếng đó là mọi người đi nhanh nếu còn bình thường mọi người sẽ đi hết 12 tiếng tại vì ở trên Giang thì mọi người Tây Bắc là hay đi đường đèo mà ôm cua rất là nhiều và lên dốc nữa và đường rất là nhỏ hẹp nên là phương tiện đi lại giao thông mình tránh hai xe nó rất là khó nếu như mình chạy qua đường cao tốc thì nó sẽ là nhanh à, hiện tại thì à, trên kênh à, đang bán những cái sản phẩm à, mật ong rừng mật ong khoái nào mà muốn mua ong nuôi thì à, Giang vẫn có thể lấy cho mọi người à, bên cạnh đấy thì Giang cũng đang à, đi à, tìm những cái sản phẩm mà các cô bác anh chị đã hỏi trên kênh là nụ hoa tam tất hay hoa đu đủ khô thì à, Giang cũng à, đang à, nhờ mấy anh em bạn bè là trên Lai Châu và Điện Biên để uh, mọi người có thể làm được đấy thì cái sản phẩm đó mình làm rất là lâu vọng trong thời gian tới mọi người sẽ uh, ủng hộ kênh để uh, kênh có thể gây quỹ từ thiện trích ra một phần để đi giúp bà con nếu như mọi người vào những uh, dịp hè tháng 5, tháng 6 này mọi người có thể nghỉ đưa gia đình du lịch để mọi người có thể lên trên uh, nghĩa lộ văn trấn yên bái để tắm suối khoáng và thưởng thức những món ẩm thực tây bắc cũng như là đi chơi một số điểm du lịch ở trên giang một là mọi người có thể lên trạm tấu lên tà chùa để săn mây hai là mọi người có thể là check in ở cánh đồng mường lò nơi quê hương à, đồng bào người Thái trắng và đái đen sinh sống và rất là nhiều à, đồng bào dân tộc khác và sẽ được thưởng thức những điệu xòe cũng như là những ẩm thực Tây Bắc và có thể tham gia vào những hoạt động vui chơi giải trí hay đám cưới à, trên Tây Bắc rất là vui luôn ba mọi người có thể lên trên đèo Khao Phạ Đèo Khao Phạ thuộc huyện Mù Căng Chải nằm trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam hình chữ S sau đèo Ô Quy Hồ, đèo Mã Pì Lèng, đèo Pha Đin thì à, đèo Khao Phạ cũng là một điểm khá là nổi tiếng về du lịch hàng năm thì vào mùng 2 tháng 9 mọi người hay tổ chức à, nhảy dù cũng như là vui chơi vào 30 tháng 4 trên à, huyện Mù Căng Trải qua đèo Khóc Phà đi khoảng uh, à, 30 cây số nữa mọi người sẽ được thưởng thức một cái uh, bậc thang khá là nổi tiếng ở trên uh, quê hương mù căng trải Yên Bái và là địa điểm đẹp nhất ở trên Tây Bắc và hàng năm thì vào mùa lúa chín tháng 9 tháng 10 thì mọi người hay lên trên này để săn ảnh nhất là những nhiếp ảnh gia hay là những đoàn uh, du lịch hiện tại thì ờ, do dịch Covid ờ, cũng ờ, bớt đi một phần nào rồi nên là cái công tác du lịch cũng đã bắt đầu được mở cửa và đón khách thập phương phương xa đến để chơi và tham quan thì à, mấy anh em đang bắt đầu à, chớm à, từ chân dốc lên đến đỉnh đèo Khao Phà rồi đây là khu vực chân dốc đó có biển huyện cũng căng trải kính chào du khách thì con dốc này mình đi cũng khá là ngoằn ngoèo và khi mình lên đến đỉnh thì mình nhìn xuống phía bên dưới chân dốc này mình nhìn rất là đẹp và khi lên trên à, đỉnh xong thì mọi người có thể nhìn thấy ở phía dưới là những cánh đồng lúa chín của xã Tú Lệ và khu vực à, nhảy dù hàng năm à, vào 30 tháng 4 cũng như là mùng 2 tháng 9 ấy một chút lên trên đó thì đang sẽ ghi hình lại cho mọi người cùng xem cánh dù lượn đây cách 500 m một người dễ dễ tay phải dễ tay phải này mọi người sẽ xuống điểm hạ à, cánh dù đây và trong à, bản này thì mọi người sẽ gọi là bản Lim Mông thì đa số là người đồng bào hơm Mông sinh sống trong đó mà ở phía dưới ấy. không khí ở trên này thì vào mùa nắng hay là mùa mưa thì có một đoạn đèo khao phà luôn luôn là lạnh và buốt nha mọi người ạ à. nên mọi người có lên trên này thì đi qua đèo khao phà là hơi lạnh một chút nếu mà mùa đông thì có thể là đóng băng tuyết như năm ngoái là đèo khao phà là đóng băng tuyết có một video đang đã ghi hình cho mọi người xem lên à, băng tuyết các khách à, du lịch à, Hà Nội hay là các nơi có thể đổ xô lên ngắm đèo khao phạ quanh năm ở đây là rất là lạnh không khí lạnh nó không phải là lạnh như kiểu mình mùa đông hẳn mà nó lạnh một cái dịu mát như kiểu trong Đà Lạt đó thời tiết rất là dễ chịu cũng như điều uh, mát pì leng hay các điều khác thì rất là nóng nhưng là riêng điều khó phải rất là mát nên là uh, khách du lịch thì mọi người rất thích lên đây để có thể là ngắm cảnh và đi chơi sắp lên đến đỉnh à, đèo Cao Pha thì à, qua đây mọi người có thể để ý nhìn thấy một cái tháp phía bên kia thì à, nơi đó mọi người sẽ nuôi những cá tầm đó, cá hồi rất là nhiều và cũng có dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ cho mọi người đây luôn có mà nhà hàng đây khá là lớn ở trên này mọi người nuôi cá tầm khá là nhiều luôn Tại vì khu vực này có thác, nước và có cánh rừng bao quanh Nên đèo khao phạ khá là lạnh Và mình có thể nuôi được cá hồi Không như à, đèo à, Mã Pì Lèng ở trên Hà Giang rất là nóng và mùa hè rất là nóng nhưng mà trên này thì à, rất là mát Mọi người có thể để ý là xung quanh còn bao bọc những cánh rừng già nên là không khí rất là mát và trong lành hiện tại mà Giang đang đi đường à, mặc áo à, bao tử tế mà vẫn còn cảm thấy là lạnh tại địa điểm này thì à, có hai cơ sở nuôi cá tầm một địa điểm Đấy, và trên kia là một địa điểm một nhà hàng nữa cũng nuôi cá tầm và có dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ khi mà mọi người lên đỉnh đèo khao phạ vui chơi và tham quan và trên đỉnh đèo thì à, cũng có nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống rất là đầy đủ đây quý vị có thể nhìn thấy nhà hàng nhà nghỉ kho phả cá hồi cá tầm đặc sản quê hương Yên Bái thì mọi người biết là cánh đồng Mường Lò là cánh đồng vào mùa lúa chín rất là thơm vì à, trong Mường Lò là gạo trắng nước trong thì qua để ắt vào trong Mường Lò và những cô gái Thái có những điệu múa xòe múa quạt rất là đẹp và những người con gái Thái hay tắm suối khoáng cơ thể da rất trắng trẻo và xinh gái nên là câu ca mà từng hàng xưa các cụ để lại là cứ qua đèo ách thì vào trong mường lò và và khi mọi người đã vào trong mường lò thì những điệu xòe làm đắm say các anh chàng hay là các du khách ở phương xa mà lưu luyến à, quê hương à, nghĩa lộ không muốn về nếu như quay anh chị nào chưa từng lên Yên Bái và chỉ biết qua những hành thức phim của Giang có thể mong muốn một ngày mời mọi người bớt chút thời gian lên đây Giang có thể đưa một người đi để trải nghiệm cuộc sống của bà con trên này Tuy rằng bà con ở trên này còn nhiều khó khăn nhưng mà sự khó khăn không thể à, bằng những đồng bào ở trên à, vùng cao nguyên đá Hà Giang được vì điều kiện ở Hà Giang là bà con là sống trên à, cái à, vách đá à, chỗ này là đang à, đi qua là bị sạt lở còn ở Chiên Giang là đa số là đồi cây thì à, mọi người có thể dễ à, chăm sóc cấy trồng nhưng là về cái thuận lợi kinh tế sẽ tốt hơn để phát triển còn du lịch thì à, mỗi một địa phương đều có một cái danh lam thắng cảnh và địa điểm du lịch với đỉnh đèo Khao Pha mọi người có thể để ý những ờ, bông hoa lo kèn hiện tại đang bắt đầu nở khá là đẹp và địa điểm này sẽ là địa điểm check-in nhảy dù à, đẹp nhất ở một, một quang trải nhưng rằng nói thì à, phía bên trên có một nhà hàng nhà nghỉ nhà hàng nhà nghỉ thì mọi người có thể ở đây ngắm view khá là đẹp luôn dưới dưới này thì mọi người sẽ có địa điểm nhảy dù một, một cánh trải chào mọi người nhá ừ, Đấy. hiện tại là anh em ờ, đang ở chỗ ờ, đỉnh ờ, đèo khao phạm thuộc yên bái nhá mọi người đây là khu vực nhảy dù rất là rộng đẹp và ra ngoài sông thao đây là sẽ nhìn xuống toàn cảnh khu vực dưới cánh đồng cánh đồng đó đây. đây là một trong những điểm du lịch mà các bạn có thể là biết rất là nhiều trên truyền thông trên báo chí cánh đồng và những tràn dù bậc thang quá đẹp đọc Được khảo phạm Đây chưa? này là không phải mua lúa chín ừ. Mùa này là bà con đang làm lúa, đang làm đồng Chưa cấy nhỉ? Chưa cấy xong chưa cấy chưa cấy nó thì à, theo à, nơi nếu ở trên đồi mâm xôi cũng vậy và các nơi khác cũng vậy ở bên Hà Giang thì à, khác mà dưới Giang Văn Chấn lại khác nhé khí hậu khí hậu thời tiết nó khác nhau lạnh đây. thì thường người ta sẽ ờ, khu nào lạnh ở cao hơn thì sẽ Thế xa mọi người nhìn thấy con điều nó cũng rất là ngoằn ngoằn ngoằn như rán, rán lượn luôn đây thì mấy anh em sẽ ngồi uh, ờ, lăng, uống nước để nghỉ ngơi sau đó là tiếp tục là cuộc hành trình lên uh, trên Hà Giang mèo vạc và thêm nước anh em ơi không phạm không phạm ngồi đây à? ngồi đây anh ơi à, người đây này à, có chị à, gái chị Trinh đây nữa đây. chắc là du khách chị à, ở đâu nhỉ <laughs> em chắc là du khách đúng không chị à, về Lai Châu vậy ạ à ở Lai Châu cả chị người đấy à quê tại Lai Châu cả không mình ở Yên Bái nhưng mình à. ta trên Lai Châu này. chúng ta Lai Châu ừ. như như em làm gì trên Lai Châu giáo viên ạ à giáo viên à ô oh, một cô giáo mầm non à, quên là quê quê em ở yên bái ở huyện nào yên bái em ở văn trấn à thế cùng huyện rồi ờ. anh cũng ở huyện văn trấn nhưng mà em ở khu thị xã cái lộ em ở chỗ nào văn trấn nhỉ em ở ngoài um, ngã ba ba khe cơ à tận ba khe à ừ. thế là rất là xa để mà lên dày lai châu là khá là xa đấy nhỉ Vâng. em chắc là trên đấy là trọ luôn ở trên đấy đúng không? Vâng em Hôm nay là thứ sáu cuối tuần là về à, quê thăm gia đình. Không, em về đám cưới nên là à. em về đó à thế à nhưng mà có quê những uh, cuối tuần nên mình có hay về thăm gia đình không gãy hết ba móng tay thôi ạ hè với tết mới về à hè với tết mới về ừ. không có uống nước ngọt anh em uống nước ngọt đi không em không uống nước ngọt đâu là đây ngồi uống dạ, nước vâng. thì uh, gặp mình ừ, nước, lọc hơn anh em là cũng cùng quê là đi uh, giáo viên lai châu em dạy lâu chưa ở trên lai châu ấy em lên từ 2012 2012 à cũng chứng tỏ là ra trường cũng khá là lâu 10 năm, rồi. 10 năm chắc thế chị chắc tắm ấy à? tắm chị 90 mươi nghìn không nhìn uh, chị chị, chị à, hoa hoa đây coi con chị đang thấy cái tuổi chị thì nhìn còn trẻ nhưng vâng. mà là bảo là người dạy 10 năm rồi người nghĩ là chắc là năm <laughs> mấy có nghĩa là học xong rồi ra trường là là mời cả nhà uống nước nhá vâng. mời chị nước ồ đây còn cún mời mọi người đi khăn được vừa rồi không biết là 30 tháng 4 1 tháng 5 đấy có tổ chức không nhỉ nhà rú nhỉ không. Làm gì đã không, không, tổ chức à? Ồ ờ, chắc là mưa hay sao? À, mưa được anh. Ồ. Ờ. Anh đi qua đoạn kia thấy sạt lở vào. Dạ, mấy chỗ đang làm ấy. Ở dưới này à anh? Ừ. một chỗ nó anh... sạt đá xuống. Mưa mưa thì chắc là không nhìn thấy gì luôn nhỉ. Xuống dưới. Đúng rồi. Đây mà một người có để một cái nơi dừng chân khá là lý tưởng luôn để cho các uh, bạn uh, đi phượt check in này rồi là gia đình mà đi du lịch hay mình có thể là đi cùng người yêu nhưng rất rất là hoài đi cùng người yêu này yêu đấy thấy điểm, điểm này chân là khá là chắc là sẽ quay lại đây nhiều lần nữa và Để... cái điểm ờ, đèo khao phà này hình như là mát nhất trong bốn ờ, đỉnh đèo nhưng mà tính từ đây về lạng sơn là bao nhiêu vì ờ, đèo khao phà là nơi mà như nãy giang nói là nó có những cánh rừng già bao quanh ấy km. thì không khí nó sẽ mát và những cái thác nước sẽ mát hơn cũng chỉ vòng xung đèo phá đi là đèo ô quy hồ à? vâng. và đèo mã pì lèng đeo mắt pileng là đeo khả năng ờ, đang nghĩ là nóng ở buổi trưa rất là nóng buổi tối rất là lạnh mát uống nước nào đây nó đổ đồ nước lạnh rồi ở đây bán cả mận nữa nhỉ Thôi mời mọi người uống nước nha mời em uống nước nhá. Vâng, em mời em nhá. Ừ. Đây là mận chị Tân Viên. Chị dạy uh, cấp 1. À? Chị dạy cấp 1. À, một cô giáo trẻ dạy cấp 1. Em cứ ngỡ là tiểu học. ừ. Đã công tác được 12 năm rồi mọi người Khá là lâu. 10 năm. 10 năm. Tròn 10 năm. Kinh nghiệm dày dặn à, khá là Như em là công tác ở trên Lai Châu thì ở... Ờ, em ở huyện Tân Uyên Huyện Tân Uyên luôn nào? Wow. Vâng, anh cũng có người bạn ở trên đấy Nhưng mà lâu lắm rồi Cũng là giáo viên mà bây giờ bỏ Mà trước là kiểu cũng lấy chồng nhưng là chia tay nhau ấy à. Thì không ở với nhau nữa thì bây giờ bạn đó nuôi con và ở Ở Văn Chấn luôn à? ừ, Quê Văn Chấn nhưng mà lấy chồng trên đấy Đấy Thằng này mãi thằng này uống nước không biết hỏi hỏi em tên gì nhỉ? Em tên Hảo. Hảo. À? Cô Hảo. Vâng. Cô giáo Hảo. Hai bạn này là ở Lạng Sơn à? Hảo là Hoàn Hảo. Em ở Lạng Sơn. hai bạn kia ở Tên khá là là đẹp. Nên là hai anh em ở Nghĩa Lộ gần cũng gần nhà nhau nữa đến với Phúc Sơn. Bây giờ đi Lai Châu à anh hay đi Lai... Giờ anh sẽ đi lên Hà Giang, Mèo Vàng. Chạy con đường à, quốc lộ 279 qua Bảo Yên đấy. Bắc Hà Bảo Yên vâng. xong đến uh, Quang Bình Em đến Bắc đi Quang à. đi à, thế đi à? đi Lạng Sơn bây chưa? Chị chưa Chưa à? Ừ. Nhưng em có gia đình nhỏ chưa? Em có rồi À, được mấy cháu rồi? Em có một cháu À, một cháu Trai hay gái em? Con trai Trai dạ. chúc mừng em nhé dạ. Đấy đi công tác xa như này thì rất là nhớ con rồi gia đình lắm đấy nhỉ Con em ở trên Lai Châu À Lai Châu luôn à? à. Dạ. Tất cả gia đình à à, cả cả, cả chồng em cũng lên đấy luôn à công tác luôn à cũng làm trong nghề hết này em Anh nhé. à làm ngoài gì đây là vất vả đi lại này nói chung là hai vợ chồng ở đấy là quá quá tuyệt vời rồi gần gũi và chăm sóc được nhau à, đi chụp ảnh à vâng em chụp đấy á. chụp xong uh, tối là có người yêu luôn đấy <laughs> thì anh chụp cho đang ngồi ở ống nước thì ờ, mấy anh em ờ, gặp một đoàn khách du lịch không biết là của công ty hay như nào mặc nguyên bộ đồ áo đỏ đây mặc quần uh, ngắn này kiểu zip đấy đi chơi đang nghĩ là chắc là đoàn đi du lịch toàn chị em phụ nữ thôi toàn các chị sinh gái ra ngoài phỏng vấn mấy bạn kia đi toàn các chị sinh gái thôi à còn có anh uh, mà áo vest uh, chụp ảnh nữa chắc là nghĩ là đi uh, du lịch chị. vậy thôi ờ, ngồi ờ, cạnh Giang là có em Hảo cũng xinh gái rồi nhỉ Hảo nhỉ không biết là có cái gì mà uh, biết là có cái gì mà mấy anh em uh, cứ cầm máy ra kia để để xin chụp ảnh thôi quay phim thôi chắc là xinh quá mọi người ạ à đang xem nào à hình như là có si stalker gì đó moving stalker là chắc là một cái uh, tập đoàn gì đấy thôi mô vinh kìa Ủa, có toàn uh, các chị em uh, à, xinh gái thôi Ủa, rồi toàn các chị sinh gái như kiểu diễn viên uh, điện tử uh, Hồng Kông ấy Hollywood Rất đông luôn Ăn mặc đều giống nhau đồng bộ cả Ủa, Xe to quá hết đoàn này thì à, lại có một đoàn à, của các cô các bác này lại đến tiếp này Đó, bên kia đang bắt đầu check in những bức ảnh nhé dưới này rất là đông Họ ra làm uh, hướng dẫn viên cho cho mấy uh, em này này để cho các em biết. Đấy. Thế Giang nghĩ là các ờ, em này đi ờ, học sinh viên gì đấy Viên ờ, học tiếng Nhật gì đấy Tiếng Hàn Quốc gì đó Ôi, em này có xinh gái này Như người mẫu luôn nhá còn dàn diễn viên điện tử Hồng Kông mà ờ, đúng khả năng là học tiếng Nhật tại vì ăn mặc rất là giống các cô gái Nhật mình mặc những cái ờ, bộ quần ngắn ngắn như học sinh Nhật là mình mặc như thế mà nghĩ là vậy thôi mà không không hỏi thì yeah, ờ, em đang, đang bận đồng quá mà đồng Đấy, anh em ngồi ăn thì đầy đủ hết luôn này thôi không thiếu một cái gì luôn Đúng ừ, rồi là là là, là, xúc xích này Đó. chụp ảnh thì có săn gái đẹp rồi đó là điều đương nhiên rồi buổi tối nãy ra ngồi đây toàn nhìn thấy à, các em xinh gái rồi em nào cũng có một cái nét duyên của nó là à, rất là tuyệt vời đấy là không khí rất là vui đấy các em gặp cao giờ thì rất là dáng hình mẫu đấy cao gấp đôi ra đấy mọi người lên đây check in thoải mái ảnh caramel Ý là khả năng phải mời em cao cao kia sang uh, giao lưu một chút Thì ngay cả caramel mà mọi người nhìn thấy là cũng phải uh, ngả nghiêng người mới chụp được những bức ảnh mà nó thần thánh chuyển một chút thầy em này cũng đi làm cameraman rồi còn em hòa thì không biết là đi đường nào đâu mọi người không biết là giang lý là lạc không đây à đấy, em này đang đi giang à, để à, trò chuyện với mấy em chính sinh không biết là mấy cái gì à, những bức hình tạo dáng tạo dáng đang đứng bên tre Đây vừa nãy là chưa phỏng vấn ờ, các em này Cho anh hỏi một chút các em là từ đâu đến nhỉ? Dạ bọn em ở trường Đại học Khoa học Nhân Văn đến ạ À trường ờ, Đại học Khoa học Nhân Văn Rất là một người đi um, trải nghiệm hay là đi uh, ấy Bọn em đi, đi, đi học môn du lịch ASEAN ạ à, à, đi, đi, đi. À, đi đoàn mình là bao nhiêu người em? có 50 người hơi đông nhỉ Ồ. chúc uh, em và cả đoàn uh, gặp nhiều may mắn nhé bình an nhé thì uh, tiếp tục anh em mình uh, phải di chuyển lên uh, Hà Giang Mèo Vạc sợ tối rồi rồi mình sẽ gửi tiền uh, cho cô chủ quán đấy nói chung là mình cũng cảm thấy rất là vui cùng uh, tất cả các bạn trẻ đấy thôi một cái nhiệt huyết một sự năng nổ nó tuyệt vời còn các em sinh nơi đấy